rồi ta lọc hết đi nào lọc đi hết tất cả những âu lo lọc đi hết muôn phiền lọc đi những nỗi niềm để tình yêu ở trong trái tim ta tạm biệt nhé năm chuột tạm biệt nhé một năm buồn tạm biệt nhé và không gặp lại đâu chào năm mới châu vàng một năm sẽ yên bình và hạnh phúc tràn ngập khắp nhân gian năm cũ Ôi một năm toàn là những khó khăn Một năm mất ăn mất ngủ Bởi Covid trở lại tới 3 lần Triệu người thất nghiệp họ bị giảm lương Miền Trung lũ lụt thật là thảm thương Cả nước chung tay sức mạnh kiên cường Ba miền chung sức để cùng đảm đương Dịch bệnh rồi thiên tai Những điều đó chưa phải là tất cả Vấn đề chẳng phải của riêng ai Nhưng ở đó hàng ngày vẫn xảy ra Bụi mịn khói xe thì bủa vây Trong nhà đóng cửa như nơi bụi bay Tắc nghẽn bon chén và ngột ngạt Ôi những công trình vẫn còn ngổn ngang Hôm nay sâu bảo bố ước gì con có chiếc túi thân kỳ Con sẽ dùng nó để phóng to chiếc máy AL Smith không khí Lọc hết ưu phiền và những âu lo Lọc hết vất vả và những khốn khó Lọc cuộc sống trong lành như là vốn có Lọc hết năm cũ chào Tết đó Tết đến nơi rồi ta lọc hết đi nào Lọc đi hết tất cả những âu lo Lọc đi hết muộn phiền Lọc đi những nỗi niềm Để tình yêu ở trong trái tim ta Tạm biệt nghe năm chuột tạm biệt nhé và không gặp lại đâu chào năm mới cháu vàng, một năm sẽ yên bình và hạnh phúc tràn ngập khắp nhân gian Ê, nhìn lại một năm cũ tôi một năm toàn là những khó khăn Một năm mất ăn mất ngủ Bởi Covid trở lại tới 3 lần Triệu người thất nghiệp họ bị giảm lương Miền Trung lũ lụt thật là thảm thương Cả nước chung tay sức mạnh kiên cường Ba miền chung sức để cùng đảm đương Dịch bệnh rồi thiên tai Những điều đó chưa phải là tất cả Vấn đề chẳng phải của riêng ai Nhưng ở đó hàng ngày vẫn xảy ra Bụi mịt khói xe thì bủa vây Trong nhà đóng cửa như đến bụi bay Tắc nghẽn bon chén và ngột ngạt Ở những công trình vẫn còn ngổn ngang Hôm nay sâu bảo bố Ước gì con có chiếc túi thần kỳ Con sẽ dùng nó để phóng to chiếc máy AL Smith lọc không khí Lọc hết ưu phiền và những âu lo Lọc hết vất vả và những khốn khó Lọc cuộc sống trong lành như là vốn có Lọc hết năm cũ chào Tết có Tết đến nơi rồi ta lọc hết đi nào Lọc đi hết tất cả những âu lo Lọc đi hết muộn phiền Lọc đi những nỗi niềm Để tình yêu ở trong trái tim ta lọc hết đi nào lọc đi hết tất cả những âu lo lọc đi hết muôn phiền lọc đi những nỗi niềm để tình yêu ở trong trái tim ta tạm biệt nhé năm chuối tạm biệt nhé một năm buồn tạm biệt nhé và không gặp lại đâu chào năm mới cháu ngoan một năm sẽ yên bình và hạnh phúc tràn ngập khắp nhân gian khắp nhân gian và hạnh phúc tràn ngập khắp nhân gian